Số 1, cơ bản về sóng âm. Sóng âm được chưa nhỉ? À, để tìm hiểu về các khái niệm cơ bản này, chúng ta đi vào phần một nhỏ khái niệm. Thứ nhất, à thế nào là nguồn âm? Ví dụ đơn giản nhất là thầy nói các em nghe được thì thầy được coi là nguồn âm. Được không nhỉ? Khi tiếng trống đánh, một người đánh cái trống, âm thanh phát ra chúng ta nghe được thì cái trống gọi là nguồn âm. Khi ta thổi sáo, khi một người thổi sáo thì chúng ta nghe được tiếng sáo cái sáo gọi là nguồn âm vậy nguồn âm là gì chúng ta nhìn đến đây nguồn âm thứ nhất phải là vật dao động phát ra âm thứ nhất nó phải dao động nhưng dao động không thì chưa đủ đó là dao động phải phát ra âm được chưa các em thứ hai đó là gì ạ tần số dao động âm phát ra bằng với tần số dao động của nguồn âm đơn giản thôi đúng không ạ khi cái sáo chúng ta thổi cái sáo thì âm thanh do cái sáo phát ra nó có tần số và tần số đó phải chính bằng tần số dao động của cái nguồn âm đó chính là cái sáo khi ta thổi được chưa nhỉ ở đây chúng ta có hai hình vẽ hình vẽ số 1 ở đây chính là cái sáo mà chúng ta hay gặp rất là quen thuộc đối với các cả các em đúng không nhỉ hình vẽ số 2 đó chính là cái đàn đàn guitar đúng không ạ đàn guitar nhá. ở đây thì khi ta gảy đàn cái gảy đàn cái thì âm thanh có tiếng lên mỗi một dây đàn thì lại có một cái âm thanh khác nhau được chưa nhỉ lúc đó điều gì quyết định nên những yếu tố này hoặc cái sáo cũng thế khi ta thổi sáo ta nhấc lên một ngón tay thì âm thanh lại khác đúng không nhỉ điều gì quyết định đến yếu tố đó thì chúng ta sẽ đi tìm tìm hiểu dần dần nhé rồi chúng ta vào mục tiếp theo đó là sóng âm chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm nguồn âm rồi thế thì sóng âm là gì sóng âm là gì câu trả lời cho các em là gì ạ sóng âm là sóng cơ trước tiên phải là sóng cơ đã được chưa nhỉ đó bởi vì cái bài sóng âm này nó nằm trong bài sóng cơ bạn hiểu sóng âm phải là sóng cơ nó là những dao động mà được chưa các em thứ hai sóng âm là sự lan truyền của các dao động âm trong các môi trường đàn hồi. Các em chú ý nhé, là sự lan truyền của các dao động âm trong các môi trường đàn hồi. Được chưa? Đó. Và sóng âm thì có thể truyền trong các môi trường nào? Các môi trường đàn hồi ở đây chúng ta có ba môi trường. Thứ chất, thứ nhất đó là môi trường chất khí, thứ hai chất lỏng và thứ ba là chất rắn. Chúng ta chú ý đây người ta gọi là các môi trường vật chất được chưa nhỉ? Có tính đàn hồi nhé giờ chúng ta sẽ có phân loại sóng âm nhé chúng ta hình dung này, này sóng âm truyền đi thì các môi trường rắn lỏng khí nó sẽ truyền khác nhau truyền khác nhau hoàn toàn đúng nhỉ đó thế thì câu hỏi đặt ra là à trong môi trường chất rắn thì sóng âm là sóng gì trong môi trường chất lỏng sóng âm là sóng gì chất khí cũng vậy chúng ta có sự phân loại chúng giống như sóng cơ thế chúng ta phân loại sóng cơ thì gồm có sóng dọc và sóng ngang thì bây giờ sóng âm cũng vậy sóng âm thế thì sóng âm truyền trong môi trường này là chất là là sóng cái loại gì ta phân loại được chúng được nhỉ và điều kiện phân loại dựa trên cái gì